Hello xin chào tất cả mọi người Hôm nay mình sẽ chỉ mọi người cách nhận trang phục triệu vân quý công tử hoàn toàn miễn phí nha mọi người Nào chúng ta bắt đầu thôi nào Bước đầu tiên mọi người vào game nhấn vào phần chọn chế độ cho mình Sau đó mọi người bấm vào phần thao trường nha mọi người nó sẽ hiện lên 5 cái như thế này nha mọi người thì đầu tiên mọi người nhấn vô cái một với một nha mọi người vào trong chúng ta sẽ thấy như đấu luyện và mọi người sẽ làm theo hướng dẫn nha mọi người. Tiếp theo là mục thứ hai là hồi máu nha mọi người, mục này khá mau. Chúng ta chỉ cần bấm vào hồi máu và chạy lại chỗ ăn cục máu thôi mọi người. Mục 2 khá mau giờ chúng ta sẽ qua mục thứ ba nha mọi người. Mục 3 chúng ta chỉ cần vào rồi đứng biến về thôi là xong rồi đó mọi người. là mục 4 nha mọi người mục này hơi lâu tí nha mọi người Mục 4 chúng ta chỉ cần bấm vào hai nút đó là nút ăn lính và nút đẩy trụ, sau đó hạ một con lính là được nha mọi người. và mục cuối cùng chúng ta chỉ cần phá cái trụ đầu tiên ở đường giữa là hoàn thành nha mọi người. Under the night sky for eternity Và giờ chúng ta cùng xem thành quả nào. mười nghìn mảnh ngọc và trang phục quý công tử Việt là đã phải không mọi người? chúc mọi người thành công nha. Nếu mọi người nhận được thì hãy để lại cho mình một like một đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo.